học sinh lớp 8 thân mến, hôm nay cô tiếp tục hướng dẫn các em cái phương pháp câu các phân thức đại số. Đấy, thì cái việc câu phân thức đại số nó rất là quan trọng trong các cái bài toán bài toán rút gọn của lớp 8 cũng như của lớp 9 cô đã nói hôm trước rồi phải không thì việc đầu tiên để làm bài toán rút gọn phân thức biểu thức thì chúng ta phải thực hiện các công việc tốt đấy bởi vì là phép trừ chúng ta cũng chuyển về thực cộng do đó chúng ta thực hiện cộng thật tốt nhé Bây giờ chúng ta sẽ làm cho cô cái bài 1 Đó là câu các phân thức sau Cô cho phân thức ở biểu thức A, B, C và D Thì quan sát đề bài thì con thấy rằng là đúng là biểu thức của nó sẽ từ dễ tới khó phải không nào? Bây giờ ta sẽ làm bài dễ trước đó là câu A Câu A Chúng ta thực hiện câu x cộng 1 trên 2x bình cộng 5 trên 3x đấy thế bây giờ các em hãy tìm cho cô mẫu thức chung bởi vì hai phân thức này là không cùng mẫu đúng không thì chúng ta phải quy đồng làm cho chúng cùng mẫu đấy mà muốn quy đồng làm cho chúng cùng mẫu chúng ta phải tìm cho cô mẫu chung vậy mẫu thức chung của hai bình và ba này là bao nhiêu hôm trước cô đã dạy em quy đồng rồi đấy thì em nhớ là mẫu thức chung về số là gồm có số 2 và về biến ở đây chỉ có nhân tử là x và nhân tử là x bình thôi đúng không vậy thì chúng ta phải chọn số cũ lớn nhất là x bình vậy mẫu thức chung là 6x bình bây giờ ta tìm nhân tử phụ của phân thức thứ nhất mẫu thứ nhất là 2x bình mà mẫu thức chung là 6x bình vậy thì nhân tử phụ của nó là bao nhiêu em à chính là 3 đúng không vậy phân thức đầu tiên chúng ta phải nhân cả tử vào mẫu với 3 cô có thể ghi nhắc vào đây cho các em nhìn rõ nhá đây, nhân tử phụ của phân thức theo nó là 3x mà đây là 6x bình thì nó phải là 2x đúng không? Ta lấy 6x bình chia cho 3x là bằng 2x mà. Vậy đây chính là 2x. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đem nhân cả tử và mẫu với nhân tử phụ tương ứng. Đấy, đó là x cộng 1 nhân 3 trên 2x bình nhân 3 nhân 2x trên 3x nhân 2x lúc nãy cô ghi nhân được cô bảo cách nhìn nó rõ Bây giờ có thể xóa đi các em nhé Cô xóa đi nó gọn, chứ không ai ghi thế này đâu nha Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tính toán để đưa về hai phân thức cộng cùng mẫu Như vậy x cộng 1 nhân 3 cô nhân luôn nhá Là 3 nhân x là 3x Cộng 3 nhân 1 là 3 Trên 6x bình Cộng với 5 nhân 2 x 5 nhân 2 là 10 x trên 6 x bình. Đấy. Bây giờ chúng ta thấy rằng là hai phân khúc này đã có cùng mẫu rồi phải không nào? Chúng ta chỉ việc cộng tử với tử và giữ nguyên mẫu. Vậy sẽ bằng 3x cộng 3 cộng với tử là 10x giữ nguyên mẫu là 6x bình phương đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thu gọn cái tử 3x cộng với chúng ta tính với nhau và đấy chính là kết quả của phép cộng hai công thức ban đầu đấy như vậy chúng ta phải nhớ lại cho cô là nếu như hai công thức không cùng mẫu thì chúng ta sẽ quy đồng làm cho chúng cùng mẫu sau đó cộng hai tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức đấy chúng ta phải lưu ý cho cô điều đó như vậy cái kỹ năng quy đồng là rất quan trọng đúng không em bây giờ chúng ta chuyển sang bài b bài b ta có Phân tích của ta là gồm có x bình trừ 2 trên x nhân trừ 1 cộng với phân thức 4 trên x trừ 1. Đấy. Bây giờ ta quan sát thấy hai phân thức này không cùng mẫu, đúng không? Hai phân thức này không cùng mẫu. Thì bây giờ chúng ta phải quy đồng làm cho chúng cùng mẫu, được chưa nào? Đấy, thì chúng ta muốn quy đồng được thì phải có mẫu thức chung. Vậy thì mẫu thức chung của hai phân thức này là gì? chúng ta thấy là về nhân tử về số của nó không có vậy nó không phải có nhân tử số nhân tử ở biến là chúng ta có hai nhân tử ở biến đó là gồm nhân tử x và nhân tử x trừ một ở đây cũng là x trừ một vậy mẫu thức chung chính là x nhân x trừ một thì mẫu thức chung này chính là mẫu của phân thức thứ nhất luôn do đó phân thức thứ nhất chúng ta không cần nhân cả từ mẫu của cái nào hết phân thức thứ hai chúng ta phải nhân cả từ vào mẫu với x được chưa em đấy vậy chúng ta sẽ bằng Phân thức thứ nhất cô để nguyên x bình trừ 2 trên x nhân x trừ 1. Phân thức thứ hai cô nhân cả tử và mẫu với x thì nó sẽ là bằng 4 nhân x trên x nhân x trừ 1. Đấy. Vậy thì chúng ta thấy rằng là hai phân thức này chúng ta đã đưa về hai phân thức ban đầu trở thành hai phân thức có cùng mẫu. Các em chỉ việc câu tử với tử và giữ nguyên mẫu, được chưa? Như vậy chúng ta câu tử với tử ta bằng x bình trừ 2 cộng 4x tất cả chia cho x nhân x trừ 1 Đấy. sắp xếp lại cho nó đẹp gọn đa thức của tử theo lý thừa giảm dần của biến thì nó sẽ ra được là bằng x bình phương cộng 4x trừ 2 tất cả chia cho x nhân x trừ và đây chính là kết quả của cái bài B Đấy, chúng ta hình dung ra thế chúng ta chuyển qua bài C chúng ta thấy rằng là bài C thì nó phức tạp mẫu của nó phức tạp hơn rất nhiều so với các mẫu ở bài A và bài B thứ hai nữa ở bài C là nó gồm có ba phương thức kê đấy thì việc quy đồng ba phương thức hay là hai phương thức để chúng ta làm thứ tư chúng ta phải nhớ lại các bước quy đồng mẫu thức nhiều phương thức như vậy câu C ta có bước một là cô sẽ ghi biểu thức của đề bài cũng như các kết quả phân tích các mẫu giai nhân tử em nhé như vậy ta có 3 trên 2x cô ghi luôn mẫu phân tích giai nhân tử là 3x trừ 3 dưới mẫu đây là 2x trừ 1 thì là không là không phải phân tích nữa rồi đúng không nhưng cái mẫu của phân thức thứ ba là 2x bình phương cộng 1 chúng ta phải đặt nhân tử chung 4x bình trừ 2x đặt nhân tử chung ta thấy 4x bình và 2x đặt nhân tử chung 2x ra ngoài trong sẽ là 2x trừ 1 phải không các em bây giờ cô bê cái quả này vào đây sẽ là 2x nhân 2x trừ đây qua đó chúng ta sẽ xác định được mẫu chung của cả ba phân thức này là gì ta xét nhân tử về số là mẫu thức chung nhân tử về số là có nhân tử là hai nhân tử ta quan sát kỹ nào Đấy, như vậy mẫu thức chung phải là tích của các nhân tử tất cả các nhân tử có mặt ở các mẫu này và mỗi nhân tử phải lấy số mũ cao nhất lấy số số mũ thì thôi hai lít nhân hai trừ một vậy vì phân thức thứ nhất này thừa số phụ của nó phải là thừa số phụ hay là nhân tử phụ của phân thức thứ nhất chính phải là hai trừ một đúng không nhân tử phụ của phân thức thứ hai chính là và phân thức thứ ba chính là một thức chung không phải nhân nhân từ phụ nào đấy bây giờ chúng ta thực hiện nhân lần lượt cả từ và mẫu với nhân tử phụ tương ứng của chúng vậy cái này sẽ phải nhân cả từ mẫu với hai x cộng một như vậy ba chúng ta nhân với hai x tái trừ một phía trên 2x nhân với 2x trừ 1. Đấy. Cộng với phân thức thứ hai phải nhân cả từ và mẫu với 2x kèm Vậy sẽ là 3x trừ 3 nhân với 2x trên 2x nhân với 2x trừ 1 Đấy. Và công thức thứ ba nó là mẫu thức chung rồi nên chúng ta không phải nhân nữa là 2 bình phương cộng 1 trên 2x nhân với 2x trừ 1 Đấy, bây giờ bằng Chúng ta nhân nha các em nhé Nhân tập tử từ cái thu gọn này nào 2 nhân với cả 3 nhân 2x là bằng 6x trừ 3 nhân 1 là là 3 tất cả trên cho 2x nhân 2x trừ 1 cộng với 3x trừ 3 nhân 2 chúng ta lấy 3 nhân 2x là 6x bình phương trừ đi 2 nhân 3 là 6x tất cả chia cho 2x nhân 2x trừ 1 được chưa các em? Việc đó là chúng ta làm được phải không nào? Câu với 2x bình phương cộng 1 đến nguyên trên 2x nhân với 2x trừ 1. Đấy. Bây giờ chúng ta thấy rằng là ba phân thức này là có cùng mẫu rồi. Chúng ta chỉ việc cộng tử với nhau và giữ nguyên mẫu. Vậy sẽ bằng 6x trừ 3 cộng 6x bình phương trừ 6x cộng 2x bình phương cộng 1 tất cả trên cho 2x nhân 2x trừ 1. Đây. Bây giờ chúng ta thu gọn các đơn thức đồng dạng lại là 6 bình phương cộng với hai bình phương chính là 8 bình phương. Ai cũng tính được rồi đúng không? 6x với trừ 6x là hết. Còn trừ 3 cộng 1 là chính bằng trừ 2. Được chưa các em? Các em tính lại cho cẩn thận nhá. Như vậy trên cho 2x nhân với 2x trừ 1. Như vậy là quan sát cái tử của chúng ta thấy rằng đây là 8 đây là hai chúng ta có nhân tử chung là hai để rút gọn đến mẫu và ta đặt hai ra trong trường hợp này phân thức nó chưa rút gọn chúng ta nên rút gọn thì nó gọn lại hai ra trong sẽ là 4 x bình phương trừ một ok. được phân tích thành nhân tử em làm hạng rồi trên 2 x nhân 2 trên 2 x trừ 1 chúng ta tiếp tục để ý thấy 4 x bình phương trừ 1 chúng ta đưa ra được hàm thức là 2 x tất cả bình trừ đi một bình phải không em Vậy nếu phân tích cái tử này ra là chúng ta rút gọn được phải không nào? Vậy sẽ bằng 2 nhân 2 x trừ 1 nhân 2 x cộng 1. Đây, tất cả chia cho 2x nhân 2x trừ 1. Bây giờ chúng ta xem là thu gọn được yếu tố nào thì chúng ta thu gọn, đúng không? Nào, 2 x trừ 1, 2 trừ 1 rút gọn, 2 với 2 rút gọn. Vậy trên tử chỉ còn 2 x cộng 1 dưới mẫu chỉ còn là x mà thôi. Vậy kết quả sẽ bằng 2x cộng 1 trên x đấy. và đến đây chúng ta không rút gọn được nữa đừng có bạn nào lấy x này rút gọn cho x kem nhé bởi vì đây là đa thức là 2x cộng 1 chứ đâu mà là 2 uh, ờ, cộng 1 nhân x đâu mà rút gọn x x đúng không chỉ là thừa số chúng ta mới rút gọn thôi đấy và chúng ta sẽ chuyển sang cái bài D Nào chúng ta chuyển qua bài D em nhé chúng ta lại quan sát thấy bài đấy thứ hai nữa là các mẫu này chúng ta có thể phân tích được thành nhân tử bây giờ chúng ta sẽ phân tích thành nhân tử sau đó chúng ta sẽ quy đồng đấy đây là sẽ bằng gì phân tích nha bằng là 11 x cộng 13 đem để nguyên dưới mẫu là 3 x trừ 3 và chúng ta đặt nhân tử chung 3 ra ngoài trong là tổng x trừ 1 được chưa cộng với 15 x cộng 17 ta để nguyên dưới mẫu tử cô đã nói là nó, cô đã nói là nó rất quan trọng là vì như thế nó sử dụng trong rất nhiều bài toán xuyên suốt quá trình học toán của các em đến đây không có ai đi dạy lại các em là phân tích cái bài chỉ ba ra nhân tử phân tích như thế nào đúng không thì em phải có kỹ năng rồi nên cô chỉ cần nói là các em đã làm luôn thôi ở đây chúng ta quan sát tiếp ở đây là ba đây là bốn thì không bàn cãi cái gì nữa nhưng đối nhân tử là x trừ một đây là một chữ x thì việc của các em là phải biến cái x trừ một này thành một chữ x hoặc biến một chữ x này thành x trừ một thì quy tắc đổi dấu của công thức thì cô đã dạy các em rồi đúng không thì chúng ta đổi nào sẽ là 11 x cộng 13 trên 3 nhân x trừ một này cộng với cô sẽ đổi một chữ x này thành x trừ một bằng cách đổi dấu cả tử ta đổi thành công với trừ là 15 thích cộng 17 trên 4 nhân x trừ 1 Đấy. Bây giờ chúng ta mới đi quy đồng Hoặc em có thể mở con trên tử để quy đồng nhá Về mẫu chung là gì các em? Mẫu chung là gì nhỉ? Cô biết nhắc xong bên đây tạm nhá Mẫu chung sẽ là về nhân tử về số Là gồm có 3 và 4 thì mẫu chung phải là 12 nhân tử về biến là x trừ một Đấy. Như vậy chúng ta xác định xem là phân thức thứ nhất có nhân tử phụ là gì? Nhân tử phụ chính là 4. Phân thức thứ hai là nhân tử phụ chính là là 3. Đấy, nó không có biến. thì biến nó chung là x trừ một rồi. Bây giờ ta sẽ nhân cả tử vào mẫu với nhân tử phụ tương ứng. Như vậy phân thức đầu tiên nhân với 4, 4 nhân với 11x cộng 13. Tất cả chia cho trừ 1 nhân cái quý 4 nữa đúng không cộng với cái này nhân cả tử của mẫu với 3 thế là trừ 1 thì nhân 3 tôi ghi là trừ 3 nhân với 15 x cộng 17 trên 4 nhân x trừ 1 và nhân 3 Đây, Bây giờ chúng ta thấy rằng là nó cùng mẫu rồi Thì cô lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu luôn nhá Như vậy cùng mẫu là mấy? Là 12 nhân x trừ 1 từ công tử thì từ quan đầu tiên đây 4 nhân vào luôn là 44x cộng 4 nhân 13 là 52 3 nhân 15 là trừ 45x trừ 3 nhân với 17 là mấy là trừ 51 Đấy. bây giờ các em thu gọn lại 44x mà trừ đi 45x thì còn là trừ x em ạ Đấy. 52 mà trừ đi 51 là còn cộng 1 Đấy. vậy cái này sẽ bằng 12 trên à, 12 nhân x trừ 1 chúng ta lại để ý thấy rằng là trừ x cộng 1 nếu như ta đặt dấu trừ ra thì nó sẽ xuất hiện là x trừ 1 đúng không em đấy đây trên cho 12 nhân x trừ 1 đấy. đến đây em rút gọn x trừ 1 với x trừ 1 đi vậy thì kết quả của bài toán này nó không còn chữ viết nữa mà nó ra số rất là đơn giản cô xóa bên này cho tiếp tiếp vào đây nha nó ra cô viết lại nào? nó ra số rất là đơn giản này trừ đặt ra ngoài là x trừ một trên 12 đánh nhân x trừ một vậy rút gọn cả tử vào mẫu cho x trừ một nó sẽ ra kết quả là trừ một phần Đấy. Như vậy các em thấy là biểu thức nó tăng cùng kềnh với hai phân tích cộng với nhau ra kết quả là bằng âm 1 phần hai Thì qua bài C bài D này cũng muốn lưu ý cho các em là sau khi tính cộng phân tích giống nhau cộng tử với tử rồi thì chúng ta phải quan sát cái phân mức cuối cùng này có còn rút gọn được nữa hay không thì chúng ta phải tiếp tục rút gọn tiếp đấy giống như cái bài toán về phân số kết quả phải là một phân số tối giản thì bài toán về phân thức kết quả phải là một phân thức không còn rút gọn được nữa các em nhớ chưa đấy để rèn luyện thêm cho các em kỹ năng cộng các phân thức thì cô ra cho các em thêm một số bài tập nữa để các em tự luyện nhé em thân mến, các em hãy dùng bốn bài tập này để rèn luyện thêm kỹ năng cộng các phân thức của bản thân mình các em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo.